Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Roman Abramovich và Phạm Nhật Vũ làm gì giống nhau trong kinh doanh tiền tỷ. Liên bang Nga có tỷ phú Roman Abramovich kiếm lời từ các thương vụ với đối tác là chính phủ Nga. Còn Việt Nam có doanh nhân Phạm Nhật Vũ từng bị khởi tố vì làm ăn với một bộ trong chính phủ Việt Nam. Các thương vụ này có sự giống nhau ở chỗ khách hàng của họ là nhà nước – dùng công quỹ mua các sản phẩm, dịch vụ công ty được định giá nhằm làm cho bên mua kiếm lời lớn. Đó là vụ Sipneft, tập đoàn dầu mỏ được Roman Abramovich bán cho Gazprom, tập đoàn do nhà nước Nga kiểm soát. Còn ở Việt Nam, công ty cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu AVG được ông Phạm Nhật Vũ bán cho Mobofone, tổng công ty do nhà nước Việt Nam kiểm soát. Hai thương vụ có nhiều đặc điểm giống nhau như các nguồn tổng hợp và phân tích từ thông tin của nhóm phóng viên điều tra của BBC, Panorama và báo chí Việt Nam cho thấy. Chênh lệch giá lớn Roman Abramovich mua Shipneft với giá khoảng 250 triệu Mỹ Kim rồi bán lại cho chính phủ Nga với giá 13 tỷ Mỹ Kim vào năm 2005, giá bán gấp khoảng 52 lần giá mua ông Phạm Nhật Vũ bán cho Mobile Phone 95% cổ phần AVG với giá 8.900 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản của AVG lúc đó được nêu là 1.970 tỷ đồng. Giá bán gấp khoảng 15 lần giá trị phần kinh doanh truyền hình hiện có của AVG vào năm 2015. Đối chiếu với mức lãi của các ngành nghề dịch vụ có quy mô lớn – như dịch vụ tài chính, ngân hàng thì mức lãi trung dài hạn cũng thường dưới 10%, trong khi mức lãi gộp các ngành dịch vụ cũng thường dao động từ 20 đến 35% trên giá bán. Nhà nước thua thiệt về thương vụ của Abramovich, BBC Panorama số ra ngày 14 tháng 3 năm 2022 nói đã thu được một tài liệu được cho là bị tuồn ra khỏi Nga. Nguồn tin mật tiết lộ rằng nó được bí mật sao chép từ hồ sơ về Abramovich do các cơ quan pháp luật Nga nắm giữ. BBC không thể xác minh độc lập điều đó, nhưng kiểm tra với các nguồn khác ở Nga, sao lưu nhiều chi tiết trong một tài liệu dài 5 trang. Tài liệu nói rằng chính phủ Nga đã bị lừa mất 2.7 tỷ Mỹ Kim trong thương vụ ship Neft trong một tuyên bố được xác định bởi một cuộc điều tra của Quốc hội Nga năm 1997. Về thương vụ của Phạm Nhật Vũ, VN Express ra hôm 21 tháng 12 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã luận tội với 14 bị cáo trong vụ án Mobofone mua 95% cổ phần AVG gây thiệt hại 6.600 tỷ đồng cho nhà nước. Báo này cho biết thêm Mobofone và AVG thống nhất mức giá là 11.370 tỷ đồng, 95% cổ phần AVG gồm cả khoản đầu tư ngoài truyền hình, trong đó 8.900 tỷ đồng là tiền đầu tư vào kinh doanh truyền hình. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, giá mua AVG được chốt ở mức 8.900 tỷ đồng, gồm cả truyền hình và hai khoản đầu tư. Sau khi có thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho Mobofone mua cổ phần của AVG, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định 236, quyết định Bộ Thông tin, Truyền thông và định luôn giá 8.900 tỷ đồng. Vì nhà nước chỉ là nơi quản lý ngân sách quốc gia, quan chức đại diện cho nhà nước tiêu tiền ngân sách, tức tiền của nhân dân. Vì vậy có thể nói quan chức tiêu tiền của dân mà gây thua lỗ thì bên thua thiệt chính là người dân tỷ phú, quan chức và tham nhũng. Tỷ phú người Nga thừa nhận tại một tòa án ở Anh rằng ông đã chi trả khoản tiền tham nhũng để giúp thương vụ Sivnef thành công. Roman Abramovich kể trước tòa về cách đấu giá ban đầu của Sivnef có lợi cho ông và cách ông đưa cho ông Berezovsky 10 triệu Mỹ Kim trả cho một quan chức Điện Kremlin. Panorama đã lần ra cựu công tố viên trưởng của Nga, người điều tra thương vụ này những năm 1990, Yuri Sikuratov không biết về tài liệu bí mật nói trên, nhưng ông đã xác nhận một cách độc lập nhiều chi tiết về vụ mua bán Shipneft. Tài liệu cho thấy ông Abramovich được cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin bảo vệ. Hồ sơ pháp lý về ông Abramovich được chuyển đến Điện Kremlin và cuộc điều tra của ông Skulkratov đã bị Tổng thống ngăn lại. Quay lại thương vụ mua bán AVG và Mobophone, bóng dáng quan chức Việt Nam tham gia vào vụ việc được truyền thông trong nước đề cập như sau. Nguyễn Bắc Son với tư cách Bộ trưởng là người trực tiếp thành lập đánh giá dự án định hướng cho Mobophone mua cổ phần AVG đồng ý bản ghi nhớ ký quyết định thành lập tổ thẩm định thống nhất giá mua 95%, cổ phần là hơn 9.800 tỷ đồng. Thương vụ phải được triển khai ngay trong năm 2015, theo báo Tuổi Trẻ 27 tháng 4 năm 2020. Nguyễn Bắc Son, sinh năm 1953, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã chỉ đạo cấp dưới cho Mobile mua 95% cổ phần của công ty Nghe Nhìn Toàn cầu AVG với giá 8.545 tỷ đồng. Việc này trái quy định gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng, theo Tiền Phong đưa tin ngày 28 tháng 12 năm 2019. Vẫn theo báo này, sau đó bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch AVG đã hối lộ cho ông Son 3 triệu Mỹ Kim, Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thời điểm phạm tội là Thứ trưởng, 200.000 Mỹ Kim, Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Mobofone 2.5 triệu Mỹ Kim và Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc Mobofone 500.000 Mỹ Kim. Thực tế cho thấy, để đưa ra một quyết định mua hàng với giá vô lý, người mua ở đây là quan chức, không cần có tiền, chỉ cần có quyền ra quyết định. Một số nhà phân tích đã đề cập tới nạn tham nhũng chính sách hoặc lũng đoạn quan hệ chính trị thân hữu để trục lợi ở Việt Nam. Có nghiên cứu gần đây cho rằng chính trị gia có thể thay đổi hoặc đưa ra chính sách có lợi cho các nhóm lợi ích. Ở Việt Nam, các bộ ngành thường ra chính sách trong lĩnh vực họ quản lý, đồng nghĩa với việc họ vừa đá bóng vừa thổi còi.